Chào bạn đã quay trở lại với kênh tút của Hoàng Giang Crypto Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng com Trong video ngày hôm nay, Hoàng Xe sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn một app à, kiếm coin ngay trên chính điện thoại của bạn thôi nha Thì link đăng ký tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần à, mô tả nội dung của video này Sau bạn là click bấm chọn link đó, lúc này sẽ một giao diện như này Đầu tiên nhất thì bạn sẽ là nhập tên người dùng này, hay chính là tên đăng nhập đấy Sau đó bạn sẽ là nhập địa chỉ virus tiền này Thì à, địa chỉ virus tiền nghĩa là sao là địa chỉ ví điện tử của bạn trên sàn như Binance này, rồi uh, ờ, Choconet, Metamask, rồi ờ, Onet vân vân nha. Và ở đây bạn sẽ là điền địa chỉ ví ờ, UST của bạn hay chính là ví uh, TRX đấy. Dù đây mình truy cập vào ví uh, này, thì giao diện trang chủ của ví Choconet ấy. Kế tiếp bạn nhấn vào mục nhận này cho mình này. Rồi sau đó thì bạn sẽ tiến hành tìm kiếm đồng UST ở trên thanh tìm kiếm cho mình nha. USDT này Ok thì ở đây à, đồng UST sẽ có rất nhiều các mạng nha Như TLC20 này, hay BF e này Bạn sẽ chọn cho mình đồng UST ở mạng TLC20 nha Đó thì bạn qua sát này Đây chính là địa chỉ ví UST của mình Hay chính là địa chỉ ví TRX của mình nha Bạn sẽ nhấn vào sao chép để tiến hành à, sao chép địa chỉ này này Sau đó bạn quay trở lại đây này Và dán vào mục à, địa chỉ ví rút tiền này Đó Rồi kế tiếp vào mục mật khẩu thì bạn sẽ đánh tạo mật khẩu đăng nhập nha rồi sau đó mục uh, xác nhận mật khẩu thì bạn sẽ hành nhập lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa. Rồi mục này là mục mã mời, mã giới thiệu đấy, bạn giữ nguyên cho mình. Rồi kế tiếp bạn uh, click vào đây để xác nhận này. Và cuối cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành uh, tạo một khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ok, sau khi tạo tài khoản thành công rồi, bạn nhấn vào đăng nhập này. Thì ở đây bạn sẽ tiến điền tên người dùng hay chính là tên đăng nhập đấy. Sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và kế tiếp lại tích chọn ở đây để xác nhận rằng mình là người thật nha. Rồi ờ, cùng nhấn vào nút đăng nhập này để tiến hành đăng nhập vào tài khoản. Sau đăng nhập thành công rồi thì đây chính là giao diện là trang chủ của app này. Đó thì bây giờ mình sẽ chia sẻ review cho bạn là tất cả những mục ở đây nha. Như mục à, trang chủ này, rồi à, cúp thế giới này, hay là miễn giảm này, khuyến khích này, hay là của tôi nha. Thì à, trước tiên bạn sẽ nhấn mục của tôi cho mình này. Rồi ở đây thì bạn sẽ hành tạo mật khẩu thanh toán cũng như mật khẩu rút tiền này. Bạn nhấn vào cơm phương để xác nhận ha. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ tiến hành tạo mật khẩu thanh toán, mật khẩu rút tiền gồm à, uh, 6 chữ số nhá. Đó, ví dụ như là mình nhập là 1 2 3 4 5 6 này. Đó. Sau đó mục à, xác nhận mật khẩu rút tiền thì bạn sẽ đánh uh, à, nhập lại mật khẩu rút tiền một lần nữa nhá. Ví dụ mình nhập lại này là 1 2 3 4 5 6. Sau đó bạn nhấn vào gửi lên để tiến hành tạo mật khẩu rút tiền ha. Rồi lúc này xin thông báo là set uh, successfully tức là mình đã tạo một khẩu thanh toán à, thành công rồi nha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục ờ, cúp thế giới này. Thì bạn quan sát này, đây chính là mục ờ, thể thao điện tử nha. Ở đây sẽ có thể thao cũng như là điện tử esports này. Đó. Rồi tiếp theo nữa là mục mà miễn giảm này. Thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có rất nhiều các chương trình khuyến mãi cũng như ưu đãi như là nạp lần đầu này. Nếu bạn nạp 100 TX thì bạn sẽ nhận được ờ, lên tới 38 USDT nha bạn nhấn chọn vào này đó bạn quan sát này mô tả phần thưởng người dùng mới gửi 100 TX lần đầu tiên và ngay lập tức nhận được 8 ờ, udt nha lát nữa mình sẽ làm 100 TX luôn để mình có thể nhận được 8 ờ, udt này nha rồi ngoài ra ở đây sẽ có rất nhiều các chương trình khuyến mãi khác nữa này đó bạn có thể quan sát này nha như ờ, quảng cáo chia sẻ giới thiệu bạn bè này tặng thưởng liên tiếp lên đến 100 nghìn luôn này rồi kế tiếp là mục khuyến khích này thì ở đây là mục chia sẻ link giới thiệu bạn bè nha sẽ có mã mời của bạn này cũng như là liên kết lời mời tức là đường link giới thiệu đấy và mã QR này bạn sẽ nhấn vào nút sao chép này để đây là sao chép mã mời này cũng như là sao chép đường link này và gửi mã mời này cũng như là đường link này đến bạn bè người thân hoặc uh, chia sẻ lên các nền tảng trang mạng xã hội hoặc uh, group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram vân vân nha. Khi người uh, đăng ký qua link của bạn cũng như là nhập mã mời của bạn hoặc là quét mã QR ở đây ấy, thì bạn sẽ được hồng nha. Đó, đấy là một quảng cáo của tôi này. Tiếp theo mục uh, truy vấn trực tiếp này rồi kế nữa là mục uh, à, thành tích đội nhóm team này rồi sau đó là mục uh, à, lưu trình quảng cáo này hay là bảng chiết khấu đại lý 1 này đại lý cấp 1 đấy ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn nha bạn sẽ quay trở lại mục trang chủ này sau đó nhấn vào mục uh, gửi tiền này thì đây sẽ có hướng dẫn nạp tiền này ở mục uh, quy trình gửi tiền đây này đó sẽ có hướng dẫn từng bước luôn nha bạn có thể click vào để xem nha ok rồi thì bạn quan sát này, đây chính là địa chỉ ví UDT của mình hay cũng chính là địa chỉ ví TLX của mình nhá. Mình sẽ nhấn vào sao chép để tiến hành là sao chép địa chỉ này, sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Chainnet, MetaMask rồi Onet, vân vân và mười mười ha. Kế tiếp chúng ta sẽ chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền ha. Ok thì ở đây mình sẽ truy cập vào ví uh, Chocolate mình để chuyển tiền nhá. Thì mục địa chỉ người nhận thì bạn sẽ đánh là dán địa chỉ ví UST hay chính là địa chỉ ví TRX trên app kia vào đây nha. Sau đó mục uh, số lượng thì bạn sẽ đánh nhập số TRX bạn muốn làm như vừa nãy bạn quan sát đấy là chúng ta sẽ có chương trình à, khuyến mãi nạp 100 TX và chúng ta nhận được có 8 UST hoàn toàn miễn phí luôn nha. Thì ở đây mình sẽ nạp 100 TX vào này. Sau đó bạn sẽ nhấn vào nút à, tiếp theo ở góc bên phải trên cô. Kế tiếp à, chọn là xác nhận này. Rồi ok, như vậy là mình đã chuyển 100 TX thành công này. Đó bạn thì quan sát thấy nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành quay trở lại app kia này. Rồi khi bạn quay trở lại app ấy thì bạn sẽ nhấn mục uh, của tôi cho mình nha ở góc bên phải dưới cùng này Sau đó bạn chọn mục uh, ví của tôi này Rồi nếu mà ở đây mà chưa hiện lên 100 tx ấy, thì bạn sẽ nhấn vào đây để loát này Đó Thì ở đây mình cũng đã hiện 100 tx rồi Ok tiếp theo thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta kiếm thêm 8 ờ, USDT hoàn toàn miễn phí luôn nữa nha Bạn sẽ nhấn mục uh, miễn giảm này sau đó chọn đến mục ờ, quà tặng ngay lập tức trong lần gửi đầu tiên này tức là làm lần đầu ấy cái mãi làm lần đầu ấy rồi kế tiếp bạn sẽ nhấn vào đăng ký để nhận cho mình nha ở góc dưới màn hình này rồi lúc này sẽ thông báo là đã nhận thành công 8 USDT này thì đối với mỗi một tài khoản này chúng ta chỉ nhận được một lần thôi nha. dù đây mình sẽ nhấn à, đăng ký để nhận lại một lần nữa này thì lúc này xin thông báo là bạn đã tham gia sự kiện này rồi đó Ok thì đó là cách mà chúng ta nạp tiền ở trên ờ, app này Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta kiếm tiền trên app này nhá Thì bạn quay trở lại mục nhà đây là trang chủ này Thì bạn quan sát này ở đây sẽ có rất nhiều trò để chúng ta có thể kiếm tiền này Đó trò đầu tiên là trò Lucky Heart này Rồi tiếp theo là trò thứ hai, trò thứ ba này Cũng như 4, 5, 6 này Và trong mỗi trò ấy, chúng ta sẽ có từng cấp độ khác nhau nữa nha Như trò đầu tiên là trò Lucky Heart này Thì sẽ có cấp độ là cấp độ người mới này Rồi Julio này Hay là trung cấp rồi ờ, cao cấp ha rồi đây mình sẽ chơi ờ, cấp độ ở người mới chẳng hạn Thì mình sẽ nhấn vào mục đi chơi này Thì bạn lưu ý nhá Là tỷ lệ ờ, thắng của chúng ta sẽ là đánh 1 ăn 1,98 ờ, này Và số tiền sẽ dao động từ 0 cho đến 200 U Còn nếu mà ở Julio này Thì số tiền sẽ dao động từ 10 cho đến 5.000 U nha Mà ở đây là mình có 8 UST thôi Bạn quay trở lại mục của tôi này Sau đó nhấn mục ví của tôi này Kế tiếp bạn loát lại nha đó thì bạn quan sát này là mình có 8 UST và 100 TX này bây giờ thì mình sẽ tiến hành ra chơi này chơi trò này luôn nha nhấn vào này thì trò này chơi cực kỳ đơn giản bạn sẽ đành nhập số tiền bạn muốn chơi vào đây này đó dụ mình chơi một UET thì mình sẽ nhập vào đây này kế tiếp bạn nhấn vào nút này để đánh nha sau đó chọn là xác nhận đánh này rồi ok bây giờ chúng ta sẽ chờ kết quả ha Rồi nếu mà hiện lên thông báo như thế này là mình uh, chưa thắng nha Vậy sẽ nhấn mục uh, này này, mục ghi lại này Tức là mục lịch sử đánh của mình đấy Thì bạn quan sát này, ở mục trúng sổ số của mình là không Tức là mình chưa thắng nha Và đối với game này chúng ta sẽ đánh theo chiến thuật là 1, 2, 4, 8, 16 Tức là nếu mà chúng ta thua chúng ta sẽ đánh gấp đôi lên nha Đó vừa nãy mình đánh một đúng không? Bây giờ mình sẽ gấp đôi nên là mình đánh hai này Đó sau đó nhấn vào đây để đánh này Kế tiếp vẫn tiếp tục như thế nhấn vào đây để xác nhận đánh này đó, bây giờ cùng chờ kết quả nha. Rồi mình tiếp tục thua đúng không? Nếu mình tiếp tục thua thì mình bây giờ mình sẽ lại tiếp tục gấp đôi lên, vừa xong đánh hai đúng không? Thì mình sẽ lại gấp đôi lên đánh 4 này. Đó. Sau đó nhấn vào đánh ngay này. Kế tiếp chọn là xác nhận đánh này. Rồi thì bạn quan sát này, chúc mừng này. Tức là mình đã thắng rồi nhá đó chúng này 7,92 này rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại này mục của tôi này chọn mục ví của tôi này đó loát lại nha đấy bạn quan sát này 8,92 này thì uh, chiến đấu đánh các bạn cứ đánh như thế nhá là gấp đôi lên nếu chúng ta thua còn nếu mà chúng ta thắng ấy, chúng ta lại quay trở lại đánh một ha rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta rút tiền này bạn nhấn vào rút tiền ở đây này và vâng, qua sau này là chúng ta có thể rút tiền qua đồng ờ, UET hoặc là đồng TRX này đó dù đây mình ờ, rút tiền qua đồng UET thì mình sẽ nhấn chọn vào đây này sau đó bạn sẽ nhập số tiền bạn muốn rút nha đó dù đây mình ờ, rút 8,92 đô thì mình sẽ nhập 8 đô vào chẳng hạn này sau đó bạn nhấn vào rút tiền ngay lập tức để rút nha rồi bước này thì bạn sẽ hành nhập mật khẩu rút tiền mật khẩu thanh toán này